vì ờ, chúng ta chưa click vào một hero nào nên select hero bằng null chúng ta khi chúng ta kích vào một dòng Đấy, selected hero sẽ có giá trị và sau đó sẽ fill vào thẻ div mà tôi vừa nói Angola. Xin chào Việt Nam Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học học Angular trên trang chủ bài số 6 Ở bài ờ, trước thì chúng ta đã hiển thị ra danh sách các hero bài này thì chúng ta sẽ tiếp tục làm uh, sự kiện khi chúng ta nhấn vào một hero bất kỳ thì chi tiết hero sẽ hiển thị lên trên này chúng ta sẽ cùng quay trở lại trang chủ và truy cập vào phần view detail ở bài số 2 display list đầu tiên thì chúng ta sẽ thêm sự kiện click vào uh, button ở trong ờ, thẻ list Đây, button của chúng ta chưa có sự kiện chúng ta sẽ thêm sự kiện sự kiện on select và chúng ta đã chưa cấu hình ở phía dưới file TypeScript à, có một điều khá buồn cười là ở trên trang chủ này người ta toàn bảo là chúng ta sẽ sửa file giao diện trước rồi mới đến thêm sự kiện và đôi khi chúng ta gây ra lỗi mà chúng ta lại cứ tưởng là chúng ta có sai phần nào nhưng các bạn cứ yên tâm nhé không sai đâu cố gắng đi tiếp đi hết bài học nếu mà hết bài học mà vẫn còn sai thì các bạn mới thì làm thiếu bữa trước thôi Và chúng ta sẽ thêm sự kiện click ở trong TypeScript ngoài sự kiện on select thì chúng ta cũng sẽ tạo mới một biến là selected hero có kiểu là kiểu hero và có thể null tiếp tục chúng ta sẽ cấu hình lại cái ở trên phía detail của chúng ta trên này đang để đối tượng của chúng ta là hero chúng ta sẽ thay bằng selected hero này, ở đây chúng ta uh, sử dụng cấu trúc đấy là sao ng if bằng selected hero nếu mà selected hero bằng null thì phần trong clip sẽ không hiển thị mà selected hero khác luôn thì chúng ta sẽ hiển thị này. tên của hero uppercase chúng ta đã học ở bài số 3 tức là viết hòa cả tất cả chữ cái ở trong uh, ờ, selected hero name tiếp tục là chúng ta binding một chiều id tiếp đến là chúng ta binding hai chiều selected name chúng ta sẽ cùng kiểm tra những code đã code chạy như thế nào đây phần à, detail đã bị mất này vì à, chúng ta chưa click vào một hero nào nên selected hero bằng null chúng ta khi chúng ta click vào một dòng Đấy, selected hero sẽ có giá trị và sau đó sẽ pin vào thẻ DIP mà tôi vừa nói Ok chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại thu Tugay Binding còn hoạt động ok không vẫn hoạt động bình thường và phần cuối cùng chúng ta sẽ chỉnh lại giao diện của Selected Hero Style the Selected Hero sau khi nhấn thì à, nền nó sẽ màu đen và chữ trắng Và bình thường khi chúng ta đang nhấn thì nó sẽ vẫn là màu như cũ và sẽ thay đổi một chút để nó đẹp hơn một tí ok chúng ta sẽ thêm ờ, class selected bằng sẽ cho class bằng selected nếu như hero bằng selected hero chúng ta sẽ copy vào ờ, chỗ button tường của chúng ta đây chúng ta sẽ cùng kiểm tra vậy là giao diện ta đã đẹp hơn rồi